cái đường cái đường điền đảo như vậy thì khi à, một người đã tái sinh một trong của gặp vợ chồng này thì cái tâm tại à, sao rồi một người khác cũng tái sinh đó làm anh em với nhau tại sao lại có anh em có người hiền có người ác còn thầy nói nó nó cái đó là con thấy này hai anh em phân đôi mà người sinh trước thì tâm khác mà người sinh sau tâm khác rồi cái tai họa ở trên cuộc đời này cái người sinh trước nó gặp tai họa khác mà cái người sinh sau cũng hai người sinh đôi cũng đồng thời trước sau có một vài phút một vài giây vậy. À, mà nó khác nó là nhân quả của ta mà nó tương ưng là bây giờ nó giống trên cái tham sân si nó nhưng cái nghiệp của nó để thọ hưởng phước báo hay không nó còn có cái riêng của nó chứ cái cộng nghiệp và cái biệt nghiệp thầy cái cần thử nghiệp mà nó đi đầu thai thì cùng trí tuệ tam linh mới thể biết là nó ở chỗ nào thế nhưng cái từ trường mà nó phóng xuất ra trong lúc mà còn đang sống chứ chưa phải là đoạn cận thử nghiệp thì nó cũng đi đầu thai thì lúc đấy tôi dùng tâm minh để biết rằng nó ở chỗ nào không biết chứ nó cũng vẫn biết rồi biết hết bởi vì tâm minh mà nó còn ở chỗ nào mà nó không thảo vì cái tâm minh nó hay lắm đi nó không có không gian thời gian để ý nó muốn là nó nó thấy vâng. bởi vì thí dụ như bây giờ thầy nói là một con người sanh ra nhiều người bằng cái hành động thì ác của nó mà khi mình còn sống thì không ai tin nhưng mà cái người mà có tâm minh người ta nói người ta biết liền người ta hiểu liền khỏi cần phải đem thảo mộc mà chứng minh <laughs> Mình hiểu không? Thế thì một một đời người đang sống họ tạo ra không biết bao nhiêu người, bao nhiêu phần bao nhiêu loại dạng mạnh thế nào phải hết được dạ. không biết bao nhiêu là cái à, những tính cách mạnh nó vào vô ừ. tính cách mạnh ừ. nó cứ như thế nó trở thành nó vậy tính mạnh vâng mình thì coi như là vô tình cứ chuyện phóng sức mà sanh ra mặt ai sanh làm gì làm khổ đau gì mà nhưng mà không ngờ chính là mình là chủ chốt bởi vì mình là nghiệp nhân quá bởi vì nó nhân quả mà nói con đừng có nghĩ rằng mình chỉ tánh sanh và thầy con xin hỏi thầy vậy những con vật nó nó sanh hận nó tức giận nó cũng phóng sức rồi cũng vậy đó con nó cũng phóng sức hay nó tức giận mà nó giành ăn cái nó cấu xé nhau thì nó cũng phóng hành y như mình như vậy là hàng ngày mà con tưởng tượng ra mà nó phóng xuất đi Tại vì sao không cái tư tưởng của Phật với mọi người thì không hề tương ứng với nhau được ạ? à, sân nó cũng cũng cũng y nhau không nó cũng tham si con vật nó với con người nhưng mà cái lớp nghiệp của nó là con vật cái tâm của nó nó vẫn giống nhau cái cái vô hình cái phần tâm nó vẫn giống nhau nó tham sân si nó cũng vậy nhưng mà con người nó khác hơn là tại vì nó biết thiện với ác còn con vật nó không biết nó phân biệt được vậy chứ cũng có con nó nó, nó hiền lành lắm đấy không nó được cái sự ừ, hướng dẫn của mình thầy nói bây giờ con ráng đi nó ở gần với một người tu đi nó hiền lắm con mà nó ở gần với người dữ gặp ai nó mổ á gặp mấy ông thầy mà bắt rắn rồi về mà ổng dùng ngã nghệ bắt rắn phản mình vô lấy quớ không cắn mình chết còn gặp ông thầy tu mà ở gần rắn con rắn mình vô không cắn nó có ảnh hưởng tốt lắm chứ là những cái con vật mà lúc nó làm thiện như vậy thì cái từ trường phóng ra nó thành làm người không à nó nó nó nó nó, nó gần với một cái con người của chúng ta đó nó, nó, nó được những cái thiện đó con nó sẽ thành làm người đó bởi vì cái tiêu chuẩn nó có cái tiêu chuẩn đó. ví dụ như con rắn hay bắt nhái cóc mà giờ nó gần nó gần con người của mình đó, nó không ăn cắp không nhái nữa hiền lành ăn chay luôn bữa nào nó cũng xin cơm mình ăn mình không cho nó ăn những con vật gì nữa tính tức là nó tránh những cái, cái nhân sát thân của nó rồi rồi mấy con thấy con người thì mình còn nói ngữ nó láo chứ còn con vật nó có nói đâu thì nó cũng đỡ cái giới đó nó còn <laughs> đổi hồi không rồi cái tánh mà nó dâm dục này kia thì nó cũng có chứ không những gần mình nó riết rồi cái tánh dâm dục nó cũng hết đi nó cũng đó là nó những cái điều kiện nó nó, nó thành người được mà tức làm tiêu chuẩn nó nó sẽ thành người bởi vì năm cái tiêu chuẩn làm người mà năm giới đó nó đúng cái năm tiêu chuẩn giới luật là nó thành người mà một con vợ con nuôi đi mà nó đúng năm tiêu chuẩn nó nó sẽ thành người bởi vì năm cái tiêu chuẩn làm người mà năm giới đó Bạch thầy như vậy là trong lúc con tự cảm nhận cái cây nó muốn nó muốn cái gì đó thành ra con ngồi trong cốc con mà con ngồi tiếp tạo mấy cây nó nghe này chứ ở dưới mấy cái con à, chim mà nó, nó bay nó liếc qua con cốc con á cái con con con ngồi con tĩnh tâm thì con thích tạo nó nghe như vậy là những cái từ trường tốt mà à, tại bởi vậy thầy nói là ví dụ như một con vật nó nó nó nó, nó, nó cắn con đi như một con mũi à con nói à, con nói hoặc một con kiến nó cắn con con đừng có con đừng có cắn ừ. cắn chú chú đau lắm mà con con cắn là ác pháp mà con không cắn đó là thiện pháp con nhớ vậy sao đó con kiến không cắn mà đó, đó là mình hướng dẫn thiện mà đó thầy à, đúng vậy thầy à, con à, có mấy lần bị đích nó bò trên tinh con biết bự ra thầy thế nó nó vú vú vú vậy nè con đứng im lặng nói mình à, mình làm thiện cách hay là thành À, dịch dạ, nó không hại mình đâu Thành nhiều lần mà kích nó như vậy con, đỡ đỡ đỡ đỡ nó gì con thả đi mà mấy lần nó thấm à, thì đó là mình hiền rồi từ đó nó mình dạy nó mình giết nó sẽ gặp những người ác nó cắn nó chứ không sao đâu nhưng mà mình thì nó ho nó thấy mình quá hiền không có thay vì người ta nó u vậy nó bám vô trong da mình vậy mình lật đật mình dung nó đi nó biết là cái này dữ tợn rồi nó cắn liền nó đúng còn này con thấy con đứng yên thành ra từ từ đó con nó rồi bắt đầu nó xả nhưng mà con diễn nó dạy nó à, con biết ừ, con có duyên mà đến đây bò trên chân chú đó nha thì con đừng có cắn ai con con không cắn ai thì con sẽ được bình an yên ổn nên con nói vậy đó đó là cái điều tốt mà thành ra cuối cùng mà nó thà chết không cắn đâu con mới là con ngồi yên nó kiến nó bò lên chân của con á tại mình không biết kiến nó bò lên chân mình là cùng chân với luôn cái con à, con nói là chúng con á ờ, nếu như mà mình có phản ứng á là mình có cái sự nhát cái đấy nó à, như vậy là làm cho nó cũng là nó ác như mình luôn biết nó nó cắn mình nghe nó ác nó thôi thì mình đi thẳng từ từ nó đi cho nó hèn vậy mà ác nó mò mất hết rồi ừ, nói vậy đó mới ngon nó cảm thông được mình thì đồng thời mình cũng hướng dẫn nó mình cưới mình sống mà mình biết cách mình bởi vì mình là cái người tu ở không mà tính chính cái chỗ ở không đó mới luyện cái tâm từ cái lòng thương yêu mình dạy chứng cho nó nó thấm nhuần cái lòng từ của mình lớn lắm thành ra mình với mọi vật nó gần gũi nhau cái lòng thương yêu nó gần gũi nhau mấy con cứ tập một thời gian mấy con sẽ thấy cái lòng thương yêu của mình lớn rồi ừ. cho nên đối với ai mình cũng không có tức giận buồn phiền con có bậc thầy như vậy là những cái đàn kiến mà có duyên ở gần mình á mình biết những từ trường mình ảnh hưởng làm như thế thì qua cái giai đoạn nào đó nó cũng có thể ảnh hưởng nó trở thành người đó hả chứ sao con nó sẽ thiện á nó đúng cái tiêu chuẩn nó làm người là hết bởi vì đó là qua cái lớp kiến mà thôi à, cũng như cô dự dân ở trước là có cái đường chỗ mà cái thất cổ nó có một đường kiến đi qua từ dưới này đi qua tiếp lửa nó làm cái hang á, làm cái đường cái đường đi thấy đất ở trên rồi nếu buổi sáng quét cái nó chạy tùm lum ra đụng đâu cắn đó thì gõ không có quét cổ nói bây giờ trên con đường này đó cổ đến đó cổ quét nữa cổ ngồi xuống cổ nói ừ, ở đây là cái đường đi ừ, mấy mấy con đừng có đừng ở đây đi chỗ khác đi cho nó ừ, cho cho cô quét chứ nói con ở đây thì cô quét làm cho mấy con đau hoặc là mấy con bị giận đi nó tốt hơn mấy con đi để cho cô quét chứ bữa nào ở đây đường này cũng rác rến không dưa lắm thì cũng nói dài với là sao nó cảm thông rồi sao nó không có bỏ ngang đây nữa đi đường nào nó, nó cũng cảm thông được với mình đó là những hiện tượng mà chúng ta trong mình thầy nhớ từ trường mà tôi nuôi thầy dạy chúng con ờ, rất là hiểu nghĩ với thầy có một lần nó ờ, nguyên một vài tiếng đông lắm cái bò ăn hết con đang ở ngoài á con đi mà con đi ngang con đạp cái là mấy chục con vậy đó con nhìn con đi ruộng vô nó thấy mấy tụi con nằm con quá đau khổ con thương các em ngồi con nói chuyện con biết bao vậy con nói là um, các em các em mà bị đạo cái gì là ta ta cũng đau khổ lương tâm ra lắm con nói các em đừng có bò ở đây nữa con ngồi con nói chuyện nó biết bao nhưng mà bây giờ nó không bò ra nữa là nó về là đi nó bò ra mình khác nó thì mấy con biết là dạng nó đều giao cảm được mình tại vì cái tâm của mình nó phóng xuất cái từ trường rồi cái cái xúc giác nó, nó cảm nhận bằng nó không nghe tiếng nói con đâu nhưng mà cái tiếng ừ, ái nữ của con cái lòng lành của con nó phóng xuất cái từ trường đó ra con hiểu <laughs> cho nên nó lợi ích lắm trong cái con đường tu tập của chúng ta tới đây cái tâm từ mấy con học nhiều lắm đấy không phải đơn giản đâu tới đây là cái vấn đề mà chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta lý thuyết chúng ta nói tất cả những cái hành động của tâm tự nó làm chúng ta triển khai được cái lòng thương yêu phát độc nhất của đạo phật đi vào giải thoát mà đâu có pháp độc ích tứ vô lượng tâm đó là những cái pháp độc nhất để đi dạy cái sự tu hôm nay chúng ta thấy cái tâm từ chúng ta nó có nhiều cái hiệu quả lớn nó đối trị tâm sân chúng ta rất lớn lắm cái người có từ tâm là người ta không có sân người ta không có giận hờn kẻ ai cái đó là từ tâm cho nên chúng ta càng nuôi lớn cái tâm từ càng tốt mà đây tới bài học của chúng ta là thực phẩm bất tịnh xong rồi thì chúng ta qua học tâm từ cái chương trình chúng ta đã đi tới chỗ đó